sử dụng cái sơ đồ nào mà họ sử dụng cái sơ đồ thủ nữa thì hơi bị căng còn nếu sử dụng cái sơ đồ này thì chắc chắn có thể có thể uh, Salernitana sẽ có bàn vào lưới của Juve nó sẽ có bàn và để cho Juve mà uh, chấp cao quá thì thực sự rất là nguy hiểm đúng không anh em Ok, uh, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh uh, Trịnh Tướng uh, ờ, soi kèo cũng như uh, Trịnh Tướng bóng đá. Anh em nào xem chưa cho mình cái like cũng như follow uh, và đăng ký kênh thì anh em nghe và luôn nhớ để lại xem xong uh, nhớ để lại cho mình cái nút đăng ký bởi vì uh, trong uh, giai đoạn gần đây thì uh, thấy anh em xem nhưng mà ít đăng ký quá thì anh em nhớ đăng ký và cũng như uh, uh, follow uh, cái trang uh, Facebook của mình hoặc là cái trang fanpage đó uh, soi kèo Trịnh Tướng thì uh, để mình có động lực mình lên tiếp những cái video À, chất lượng hơn cho anh em để chúng ta có thể đầu tư được thì uh, mình cũng đã phân tích và nhận định cho em những cái cặp đấu uh, trong cái giải Sierra rồi thì tiếp tục uh, cũng còn một trận đấu muộn nữa đó là uh, trận đấu giữa uh, uh, Salernitana và Juventus đấy thì uh, mình sẽ tranh thủ phân tích nốt cho anh em luôn uh, để cho anh em có thể đầu tư được uh, bởi vì cái thằng Juventus này là thường nó thua kèo rất là nhiều nó đá trận được trận dở nó đá rất là khó đón trong khi đó Salitanana là cũng là một cái đội bóng mà ngục lặn ở bên dưới bảng xếp hạng à, nói thực sự với anh em cái trận đấu này là một trận đấu khó chứ không phải là cái trận, trận đấu dễ bởi vì phong độ thằng Suve nó rất là thất thường à, rất là thất thường lúc anh em đặt niềm tin nó thì nó lại thua nhưng mà những lúc mà anh em không chơi nó thì nó lại thắng đó cái khó là ở chỗ đó cho nên mình sẽ vào phần phân tích để cho anh em anh em có thể chọn lựa theo cái ý của anh em nếu còn trùng máu thì anh em theo mình không trùng máu thì thôi cũng được đó thì thì thì ờ, tùy anh em thôi còn lại thì cái cách để mà anh em chơi có lãi hoặc là anh em chơi những mã kèo không phải những mã kèo chấp trên dưới tài xỉu ấy có lãi thì cứ inbox mình vậy thôi chơi những mã khác ví dụ đánh thẻ này đánh gốc này đó hoặc là đánh cào cả hai đội được ghi bàn à, đánh tổng số bàn thắng đó những cái mã đó nhưng mà thấy nó đơn giản nhưng mà nó dễ hút đấy nhiều khi nó dễ hơn anh em chơi những mã kèo chính đó là cái cách anh em mời chơi trên trang đó vậy thôi tiếp thì uh, ờ, xếp xét về cái à, phong độ thì xét về phong độ của à, Celine Tarana thì à, nhìn vào phong độ thì biết rồi à, toàn thua mà thôi đó, hòa và thua vì cái trận gần nhất thì họ cũng thắng được ly có 2-1 mà thôi đấy còn lại toàn thua là thua Milan rồi thua Fiorentina rồi thua cả uh, Atalanta cũng rất là đậm và cái hàng thủ của uh, đội bóng này ấy, thì uh, sau 20 vòng đấu để, để thủng lưới âm 13 trong khi đó Juventus dương 13 một cái hiệu số uh, à, trên lệch rất là nhiều uh, à, trên lệch về cái trình độ và đẳng cấp đấy trong khi đó bên phía của à, Juventus ấy, thì uh, nói thẳng luôn cái phong phong độ vừa qua cũng không thực sự ổn định để bằng chứng là trong năm trận gần nhất thì họ mới có hai chiến thắng mà thôi à, có hai chiến thắng mà trước những đối thủ cũng không được đánh giá cao à, nhưng mà chỉ thắng cách biệt tối thiểu một bàn trong khi đó khi gặp những đối thủ à, À, ví dụ như là đối thủ cứng cựa hơn một tí ví dụ là Atalanta hay là uh, Napoli thì để thua rất là động và để thủng lưới rất là nhiều đó kể cả vừa trận vừa gần nhất uh, được thi đấu trên sân nhà uh, gặp thằng Monza đấy cũng để thua Monza với số 2-0 đấy anh em xem cái trận đấu này thì uh, họ sử dụng sơ đồ 442 thì anh em thấy bước vào trận đấu này thì Juventus tiếp tục sử dụng cái sơ đồ này nhưng mà hoán đổi lên tí uh, cái sơ đồ này á thì nó thành 352 à, xin lỗi hôm trước là sơ đồ này 352 nha đấy thì cũng y chang như 352 thôi mà cái sơ đồ này là à, 3 3511 à, một cái sơ đồ là nặng cái cái cái cái cái chất phòng thủ đấy nặng cái chất phòng thủ mà để sơ đồ này tấn công á, thì thì thực sự á, là à, khó tìm kiếm được cái nhiều nhiều cái bàn thắng bởi vì cái à, cái sơ đồ này là phù hợp cho đội bóng thủ thôi còn trong quá trình chơi ấy, thì có thể xoay chuyển sang cái sơ đồ 4 4231 thì vẫn ok đấy ví dụ như uh, này lùi về thì cái cầu thủ này bên này dâng lên đó thì nó thành uh, ờ, 4231 đấy 4231 Rabiot dâng lên tí đấy ông này dâng lên tí nó thành 4231 cặp tiền vệ trung tâm đấy uh, ờ, Ranguli hoặc là Locati Rabiot dâng cao một tí cũng thành 4231 thôi đấy nó luân chuyển theo như thành nhiều cái sơ đồ khi đá chứ không phải là cố định như như thế này đây ông Rabiot dâng lên này đưa hai ông này vô đó bên cánh lên thì một thằng này thủ hoặc là một thằng này lên thì thằng kia thủ anh em hiểu chưa đó thành bốn hai ba một cũng tương tự như vậy thôi thì Juventus thì trong trận gần đây thì uh, lại thử nghiệm cái sơ đồ mới này đấy nhưng mà cái sự thử nghiệm này cũng chưa mang lại cái hiệu quả so với những cái uh, cái trận đấu trước đó khi Juventus sử dụng cái sơ đồ 433 đấy khi uh, ờ, 433 thì bởi vì ở thời điểm hiện tại thiếu thiếu tiền đạo rất là nhiều đó ví dụ như uh, chia xa ở chia xa thì cũng không còn đá đó và Pogba thì ờ, chấn thương dài hạn thì ảnh hưởng rất lớn đến cái cái cái uh, cái hàng công của Juve và ở cái thời điểm hiện tại thì uh, Juve cũng chưa thấy bổ sung những cái quân bài nào chất lượng uh, ở để chinh chiến vì chắc là bị trừ điểm rồi các thứ cho nên cũng không mặn mà nữa cho nên để có gì để cuối mùa giải luôn để để chiến tới cuối mùa giải luôn và đang tìm chắc chắn là sẽ tìm kiếm một huấn luyện viên mới nếu uh, huấn luyện viên cũ này không Ờ, không có một cái thành tích tốt nữa thì chắc chắn Allegri cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ta thì cũng sẽ uh, nhanh chóng chốt ở trong cái mùa giải này thôi đó cho nên là ờ, liều cơm gấp mắm liều cơm gấp mắm thôi anh em đó, anh em để ý là trong những cái trận uh, trước đây đấy trong những trận trước trước đây thì ví dụ như trận thắng trước Udinese này đấy, cái trận thắng trước uh, Udinese thì uh, vẫn là sử dụng cái sơ đồ này đúng không cho nên cái hàng công nó thi đấu cũng không thực sự hiệu quả đấy gặp những cái đối thủ mà thi đấu đông bố trí cái hàng tiền vệ đông như thế này thì rõ ràng thực sự rất là khó để cho Juventus có thể ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của những cái đối thủ này đấy tiếp theo này đấy cái trận với Napoli thì em thấy là sử dụng cái sơ đồ à, 352 đấy là Di Maria vẫn là cái vai trò hậu công đó, nhưng mà đá nhô cao như tiền đạo trong khi đó Aka uh, ờ, Dios Min thì uh, đá tiền đạo đấy thì cũng ghi được một bàn vào lưới của Napoli thôi đấy tiếp nữa thì anh em để ý là trong cái trận thắng trước Cremon khi đá trên sân khách đấy, đá sân khách thì Cremon cũng là một cái đối thủ yếu thôi và họ cũng sử dụng sơ đồ à, này là sơ đồ 352 thì bố trí số đông ở bên phía ở phần sân của mình đó và tiếp tục nữa là Arcadius à, Arcadius và hậu công là Fabio Maretti đấy thì à, rõ ràng à, chỉ cần bắt chết được à, vài cái quân bài Ờ, của Juve ở trên cái hàng công thôi thì Juventus uh, xem như là tịch ngồi đấy xem như tịch ngồi đấy ví dụ như trận đấu này thì uh, có thể có thể Salernitana thì họ sử dụng sơ đồ 43 này nhưng gần tới dọn lăng chúng ta không biết à, không biết họ sử dụng cái sơ đồ nào mà họ sử dụng cái sơ đồ thủ nữa thì hơi bị căng còn nếu sử dụng cái sơ đồ này thì chắc chắn có thể có thể uh, Salernitana sẽ có bàn vào lưới của Juve nó sẽ có bàn và để cho Juve mà uh, à, chấp cao quá thì thực sự rất là nguy hiểm đúng không anh em đó thực sự rất là nguy hiểm bởi vì ở thời điểm hiện tại thì uh, nhà cái niêm yết cho Juventus chấp tới tận một đấy chấp tới tận một ban đầu thì chấp 3 phần tư thôi đấy và đang nâng dần lên mức là chấp một luôn chấp một và tài xỉu đang ở mức uh, đang ở mức hai trái 25 và đang chỉ nâng dần lên uh, lên mức hai trái rưỡi nhích nhẹ lên thôi thì nếu mà anh em à, chơi cái kèo Juventus Juventus chấp 1 Juventus chấp 1 thì thì thì anh em từ hòa thôi nó thẳng luôn từ hòa thôi có kèo tài xỉu thì thực sự rất là khó nói rất là khó nói luôn ở thời điểm hiện tại bởi vì cái hàng công của Juve nếu sử dụng sơ đồ này trong những trận gần đây thì cũng ghi tối đa tầm khoảng hai bàn thôi đấy nếu mà thắng đậm thì cũng hai bàn thôi anh em đấy trừ cái trận với Atalanta thì không nói nhưng mà khi đá sân khách như kiểu này thì uh, cao lắm là hai bàn thôi đó thắng Rimon cũng hai bàn đó nếu như Sanitana mà đá thủ nữa thì chắc chắn hai bàn nhưng Seretana ra sân với cái sầu 4 3 3 này thì chưa chắc họ đá thủ đâu sẽ họ họ sẽ đá, đá công bởi vì cái lợi thế sân nhà họ đá công để tìm kiếm bàn thắng thì chắc chắn ở ờ, uh, cái trận đấu này thì Juve nó cũng gặp khó một ở một số ở số cái vị trí đó và anh em thấy cái kèo này á, thì uh, nếu như mình ấy Ờ, anh em tin tưởng Juve thì anh em nên đợi cái kèo hạ xuống còn 3 phần tư thì anh em có thể vào Juve đấy còn mình thì ban đầu mình sẽ vào xỉu trước cái đã đó nếu nếu cái tỷ lệ nếu cái tỷ lệ mà nó à, không đổi nó còn chấp một giữ nguyên nó không có hạ đấy thì à, mình nếu mà anh em đi hai mã anh em nằm Seletatana cộng một luôn và anh em nằm xỉu thì mình mình kết hai kèo đó mình kết hai kèo đó đó nhưng cái kèo à, nếu anh em đi nằm cái Juventus nằm Juventus thì anh em đợi vào trận nó hạ kèo chúng ta hãy chơi đấy đó là tùy anh em thôi nhưng cái kèo mà mình uh, muốn chốt cho anh em một cái mã trong cái trận đấu này đó mình vẫn kết cái kèo xỉu hơn đó xỉu hai trái rưỡi đó hiện tại thì nó đang lên mức hai trái rưỡi rồi chúng ta đánh xỉu hai trái rưỡi cũng khá là an tâm và anh em đi cái vị tỷ số anh em có thể đi cái vị tỷ số anh lót nếu anh em đánh xỉu hai trái rưỡi thì anh em nhớ đánh cái vị 2112 đấy 2112 nữa nha đó còn anh em nếu mà anh em chắc 3 phần tư nên nằm Juventus chắc 3 phần tư thì anh em nên đánh cái vị 00 và 11 đấy, 00 và 11 cho chắc đúng không anh em đó đó là cái cách mình bày cho anh em chơi để cho nó có lãi còn đâu anh em báo ngoài thì tùy anh em thôi báo ngoài thì à, cái tỷ lệ ăn nó thấp hơn và cái tỷ lệ anh em không chơi được những kèo tỷ số hoặc là anh em có thể đánh góc đánh thẻ cái thằng Celitana à, này nó đánh thẻ nó rất là nhiều nha đó thẻ nó rất là nhiều à, một số trận này nó toàn hai thằng này gặp nhau toàn là thẻ đỏ rất là nhiều đó cho nên kèo này anh, anh em cũng có thể đánh cái kèo tài thẻ đánh kèo tài thẻ trong trận đấu này mình thấy khá là ổn đặc biệt chủ nhà đấy chủ nhà anh em nằm chủ nhà cũng được nằm chủ nhà chấp thẻ hoặc là anh em đánh tài thẻ đi cho chắc cái gì cái trận đấu trước đó thì thì cái uh, tổng cái thẻ của nó là là chín thẻ vàng chín thẻ vàng và ba thẻ đỏ đó bây giờ bèo bèo thì cũng ít nhất là cũng phải năm sáu thẻ vàng đó ok nha đó còn cái kèo chấp á, thì đợi vào trận xem đá như thế nào đợi vào trận kèo nó uh, nó không thay đổi nó không cố định thì uh, anh em nào kết kèo Juve thì nằm Juve thôi để còn kết kèo Salitata thì Sali, ừ, anh em nằm chủ nhà vì cái đó mình không ép anh em nhưng uh, kèo đó thì mình sẽ cập nhật vào trong nhóm uh, khi gần tới giờ ông lăng có đội hình đó thì nó sẽ chuẩn hơn và hôm nay đó, à, hôm nay à, mình thấy mình thấy cái kèo này thì anh em đi kèo chấp mà nó đang lên chấp mức trừ một á thì anh em đi đó chỉ từ hòa thôi từ hòa thôi chứ không thắng được kèo này đó cho nên anh em phải đợi hạ kèo xuống một xíu à, đợi hạ kèo xuống xíu mà chơi còn em muốn làm chủ nhà thì anh em nên kết hợp đánh xỉu luôn làm chủ nhà và xỉu chủ nhà được cộng một và anh em xỉu cả trận hai trái rưỡi thấy khá là ok đó vậy thôi thì đó cũng là cái video phân tích đó và nhận định cái trận đấu này và cũng như phân tích và nhận định cái tỷ lệ kèo ở những cái cách để anh em chơi có lãi và anh em nghe kỹ để anh em chơi và ờ, cho nó hợp lý còn anh em nào mà muốn chơi chung với mình có những mã kèo chuẩn nữa thì anh cứ liên hệ facebook của mình à, kèo bóng trình tuấn viết liền không dấu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký và tham gia nhóm mình chơi nó sẽ hiệu quả hơn ok thì video mà phân tích và nhận định cái trận đấu giữa Salernitana và Juventus của mình sẽ được kết thúc tại đây và xem xong anh em nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới đội chủ nhà à, có làm nên bất ngờ trước Juventus à, đang kiệu rã hay không hay là Juventus lại có một cái trận thắng à, trước đội Salernitana nữa là một cái trận thắng nó như thế nào à, tương bừng hay là một cái trận thắng tối thiểu Nên bình luận ở bên dưới dự đoán cái tỷ số đó và để lại à, cái nút like nút đăng ký kênh để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn ngoài ra thì à, trong cái này ngày này thì cũng còn những cái trận đấu ở trong khuôn khổ cúp FA để à, cúp quốc gia Đức thì cũng rất là hay có những đội đang ờ, đá ở giải hạng cao nhất gặp những đội đang đá giải hạng một hạng hai thì cái khả năng thắng kèo nó cũng rất là cao anh em muốn chơi thì cứ liên hệ mình thôi ok thì video của mình xin được kết thúc tại đây hẹn lại anh em vào những video sau xin chào anh em